ye pung na chai dung chuan na hai ta pun choang miền tu hai na chai dung sẽ chơi trình yêu dung hai khum wang nhé na pung ta nai pun choang miền tu hai yên tổ nhi miền sẽ chơi lấy vườn xin tâm cho bèn ôn ủ yên na mình wang tu à yên u đau quá phạm yên lộ nói yên quá phải mong khai sẵn tự pung nhìn dung này bên muang ô muang dung thế nay chia nắm bên muang lọ chân thế na yo yo à sẽ khi xin ô biểu quân sầu vần người dân ô giang ngục dám na hai tiểu á khoai nhìn số vậy chiến chiều toàn hiện khu ô chiêm mộ xin trái á dạ tiểu á hiện khu ấy ô ta cho tiệm một tuần giỏi yêu yêu tu kinh nê thiên đê na chữ yết tổ kinh sâu à muôn xin lâu với phóng thiên ôi queen mê mê muộn xin nhớ lối muộn xin phạm phải ô chip quê lô ô vinh lô chip quê bé nói còn xíu ngã kinh ô kinh kia phạm chiều xin xin lô vàng kênh kia về pan chiêu về giang chiêu ơi lô chiều chiều mày sen chim phiếu ô trời phiếu trời phim sáng trời nguyện ơi choan nguy kia bọt sen quỳ dễ lô rồi họ cũng nghe kinh sen khỏi quăng su ô xin tiêu su tu thông tiêm ô tam ngộ chưa chẳng trang kiên lê thọ kinh ê tổ nhân xây mũi với thiên thiên lâu sầu kinh sơ với su tu với thiên thiên tây lâu giảm nhân thế đạo nhân cái tổ quê thơ chiêu ê loang so ê mọi quỳ ngựa nào ê quay mà phiêm mẫu ê ô phiêu thơ chiêu loang thơ chiêu kinh so ê mọi chiêu ơi chiêu chiêu chỉ vì vẫn là trồng dến ô châu trong tu về thiên thay về tới thế duẩn ơi chúa kiên kiều dồn là cho quý ô bằng 天不那在不为在放啊为哦，苦尽受闻，没尽那哦夸，苦尽那受啊那靠尽ของ哦，没尽多乱，心靠哦想。 phải tiêu về chiêu khu nga chiếu vàng dễ giảm xiết dễ lương kiều à cha thao chàng thiên phía mẹ chiêu chơi về thiên giảm chơi ô xin sâu và nà quang chín âu miu, cùng cha về chín sâu ta quang chín âu quang tí tỏ giàu chiều chiều chiều chiều chiều về cùng sang à cũng quên na chinh xuân na kia ô nàn ở chiên kia mà thấy phụ rồi tôn hoàng về trang khói à phiêu kỳ nga tổ quang chiến đình miền siêu quê ô đoàn khói á kiết nà chìm khung phiêm niệm lôi chiêu chiêu thiên ngô quên à khung tâu vô về nhà nê kín xiên na mấy kín tâu còn tiêm nàn dạ, giả suy nàn ô đạo mấy kín chăng chờ biết cầu loạn phụng ơi mấy kín trên đầu nhìn quang xin ô phiêu mưa tiên nên kê nam mô pin chúa ơi nên xin đốn lễ với hoa liều linh rồi cha về chút là hiện nhìn giải ơi xin xuân sầu quần quần tiếng ô chê quen tí kiếm chê bé dám vô gian ở chẳng khói thì mai kiều dám hắn lô son kiếm cua về vàng khan á mô khoa nhớ khơi trên mẫu lơ kiều à tôi dễ na ô giàn cùng khói về quỷ loạn à loạn mẫu ê phải khói trên quỷ lo loạn loạn kinh ô tam tiểu ế quý tố với già mồ ơi về làng trong cha na một đoàn âu vèo hương ba lê bu miêu đoạt siêu dễ ơi cô chơi rồi hẹn ta tớ kiều nụ quân na tin thiền na chẳng phiền yếm mà ơi yếm vàng còn chế ơi chuẩn đồn ô siêu mai mẹn tu phiêu na tu loang tin na ơi tin thô na sinh ô mình à, con trai ô khó giờ trời lấy mơ yun siêu thiên phú ơi xin lâu khó thiên phai về điều chiều á lộ nam hoàng ôi chẳng tại sang chung à dịch sao lâu nam thiên na tỏ giàu á tiến khu đó tu say nhàng cha lê ô phiêu ông cha toan vinh tuang na dạy ôi bữa tên xin à chiêm màn tối ô mấy chiều về tại tổng phương tại thế ơi chun lâu mình kinh khoai vì ăn dậu yêu kẻ suy á chăn à cảm luồng phàng đi cha khạc bi với giận dầu lô hoàng nhiều trái về bê về á từ địa tu à nhiều trái bê về á thiên tu phụng ơi bê lô về địa tu quê luang ô giang ô sẽ chia mà chúng tôi bây giờ nhàng cô đó phiền phượng dần nhiều win lấy ô phiêu nhớ hô em yêu ta na xây xây thao nên cô giảm pê chế gọi giảng ô giàu nhớ trái tới lọ vàng á xin trái mẹ ơi trái mẹ tìm lờ Yun chiếu trái ô vàng siêu phát na dù mà rồi siêu xuân ô phát giang tung nam phải khỏe ô yo phải lo thì bè ngã vô nhuận sai ôi bắt lỡ bè ngô tìm vô mẹn ô sang lọt thủ é khu bình á trên vô soi ô cha lỡ bè ngô vinh vô mẹn ô tô quê nhà ná kinh phe nàn hiếu mẹn ô giàn hiếu hô tài răng gai ô phiêu càng nạn khi nó thì cô lỡ thiếu kín thế mình na thì na ô mấy ô giang ô loan quá với sinh sinh tại khao chế ô đau trú chân về trong giới ô phiêu kain oi pe trên phê nà giải ơi chim in nà chia đi hồ dân ơi đoàn quả vua soạn thấy phê phan ơi thầy phương khó liền tiên khó liền ơ yên quê nhân xoan à tùng đậu chiếu trên lộ cha nuốt đấy với dạng bèn ô phía mơ hiện tớ với dạng thùng à chỉ về khuyến ô sai điều nhàn xin tu khu ô phía theo chia đình chiêm chiêm chính nan lâu hồ nên tu thế à vi cha kỳ ô có mấy chiều hê dùn gọi chữ gần nhẹ quê ơi dàn dò quê phao vô vi dặn sao vô một phú huế thiếu chim khôn nạn khôn tha nó hạnh ơi đồn đờ gì khôn tố với hạnh giang ô chim ơi khói miền na biểu chiêm mà thế nan quảng nhẹ vẫn ơi không lộ về hãy suy ra à, với mấy diêu nhộ hang quê thiên sơ mẹ dàn xíu ôi nói chuyện chứ mà kinh sinh ô khó tôi là ngã chẳng là khỏe ẻ phiếu kinh nhà thế đó phải mãn xin là khoa tối ơi lô phiếu xin tu về cu qua về phủi về sợi ơi nên cố chân điểm phú quê ô chào lời nhỏ á mấy châu chuyện khan san ô song ô nhau suy đi à với chuyện kiều ô ờ, giờ hai nhân nê khó khó với phạm sinh cú ô pin bữa chiều vàng giói hữu ô đoàn đi hóa cha khoa tài hữu cha ơi mày tu phui na yun na cha ô giang ô nên hô quá làng thua thảo hoàng ơ chia ba thế làng tớ chia ô cha con can xin mẹ nhé khoa lối thùng thiên à chủ nhân là khu thiên lâu giang ô luận dạ hóa vũ à miêu à ý thiên à suy ô sẽ đi chuyện gì đâu nhàng tân chỉ na phi gò na mấy xiên na chao nhà mũi xiên lợt xin loan phố ngô vàng nghĩa đoàn lễ chi xiên cái than hin na ơi thiếu sẽ thui lỡ yun dĩa mấy ô rằng nhị liang giao quen là khóa in na ơi thiên suy phê ô yêu mặn lấy ô rằng ô chỉ suy á thế ôi dầu à tiên tăng chiếu ơ mộng đô loạn quên ơi na y bê ôi dầu yên yên về xa lò và yam chiến ơ thiên thiên làng tam pháp bảo ô rồi gai bị nà sen tàu à dâm ta ngã quỷ ô tiên đồ tài vàng siêu ô phúi hòn ô phê phun quân mê chuẩn kỳ ngã về khó khao à ơi điểm ấy tê con yun siêu quê ô giang ô bữa yun xuân tiêu về về tiêu trả quân tiêu quân tiểu thế chi làng của yun ô thề quân tỷ ngã làm chê trên tiểu lâu châm khoa kín ơ ngà y to hề gọi in lên xin giang yên ơi quê bầu khả gọi à sai nhân ơi chị thông lão quá khi chịu chân phong ơi tàng chiều điệp phong em pin lâu hà nội thưa ra về mèn tương về dân tay quê ở cùng siêu về chạy hoàng ngô chạy dầu yên lô yêu mẹ mế thế rồi phang thế của yun thế ơi nan nói tiên cho chuyện khẩu ô khổ chỉ chẳng để mãi khoa quên phiền biểu ôi chìm biểu thế mẫu yun nan nói ô tổ phải thiên sinh chủ ná nói nhịn của ôi quang trai chín á thế mày in đâu cho người chiều ấy tin tòng á dàn dia you know tin pin dàn chiếu phi hoa nô nhỏ trai má cũng giàu à tin dia ô cũng quang phi gọi là thiên địa ô phệ trên cô lỡ ghi nàn ta quý ơi điều quân kiềm chế hốt xe phiêu trên xa nghĩ địa mà tiêu giảm thâu cây tiếng phàm qua là trong lẩu vô xéo nhờ mà trong thì na do dù là tiếng ôi bùn gọi nhị liang có siêu liều tàu choáng tu tòng tin sở màn phui bằng suy con giảm mô dược con suy điệu hèn các tài khoai ô thì tòi phiêu nắng à chiếu lùng ô chàng hồi am thiên ô chín nghìn vườn là huy am ô rồi mà in chim bể y biểu ra chín mắn kín lộ sâu phải mắn ô tròn tân trang sẽ tin thiếp phải dặn ô mày ít tiểu lơ bài hà à, quy gắn lô chàng được tiêm chip na thì ngã quấn siêu khí ô phung quang suy lo khoe ô thàn sự sáng na con mẹ ngó tốt xoan ơ rồi cha xin xin chăng xuân vàng quy vẹn á xin vẹn chăng vàng tế xin màn xin lầu xin ít bụng ô hoàng Các bạn về thì nhà nào tôi phản luận ơi chẳng đầu thiều hợp luôn y ta nô thằng dòng thế cùng mình yên quân giảng ơi rồi cha sẽ tôn dù na chiếu loạn ơ phàng nó chỉ yêu dung dùng mình બધા ત્રણ કોઈ જ્યાં તો જ ના